tổ tổ mà nó khoái khá to nhưng to nó vạch vạch ờ, đá khó lấy nên siêu leo nhìn ghê nhỉ ừ, mà toàn rừng già nữa ở đây đấy tổ to to này anh ờ, mấy người đi lấy tổ ong này sáu người sáu người sáu người mới lấy được đấy bình thường bé này to hơn dân dân dưới xuôi được nên nó nuôi anh sơn anh sơn thử nếm cho nào ở nếm cho nó khác vị không khác vị của à, xin chào à, tất cả mọi người nhé dạ, hiện tại thì à, giang anh sơn với lại là em à, già với lại là em em hòa à, đang à, có mặt tại à, nhà đồng bào à, Hôm ông mà đợt trước mà Giang có làm nhà em vàng Mỹ ở thôn Ngọn Lành này này Ừ. thì bên đây vào là hai anh mấy anh em là đưa ở đây để lấy cái ờ, tổ mật ong Nói em tên gì nhỉ tên là dê ạ dê nhỉ ờ em dê là trước là có điện cho Giang từ trên Hà Giang về để lấy cái tổ mật ong mà là có lên ghi hình cho mọi người nhưng mà à? không không không không về được thì em lại đi uh, bắt về thì hôm nay Giang mới vào đây cho mọi người xem đây là chuẩn không anh nó sẽ mùi thơm hơn ừ không không phải là ông đường nuôi mà trực tiếp là anh sơn đi cùng để biết ờ, em bảo là ở trên uh, tú lệ là còn còn một tổ nữa không em còn có một người em đúng không nhỉ có một tổ Ui, thích nhỉ ờ à, xem nào đặt chọc này ai giờ đấy cây chọc cực tí ừ, nó ở vách đá này á đá này nhưng mà cái này đây là con vách đá xuống một người một người lấy dây buộc cái này kéo lên rồi chọc sang còn lấy lấy ừ. vất vả đây mọi người nhìn đỉnh núi đấy ở dưới này này ờ. lấy đà từ ờ. dưới này lên đấy chọc cái này lấy à, lên bắt đà dưới này mình lấy được mà đấy nó nó lấy được mà thế thơm mà khoái thơm đó khoái thơm mà ừ, khoái thơm nhưng mà em có cái ông đá là một người ờ, cái, cái con ong đá là một người vẫn phát hiện ra được cái gì vẫn phát biết được, được. Ừ. còn cái này là ong đá ấy, khi nào lấy được mật ra ấy để ra này ở dưới là xuống cái cái cái cái ấy xuống hết rồi dưới là kiểu như là có muối ở dưới ấy. ờ đúng rồi đúng, rồi, đúng rồi. Lọc lại ừ. ờ. lọc muối lọc ừ, ờ. lệ dưới là nó có không không phải như này ờ. ờ dưới là có cái là như đúng rồi đúng rồi ấy Ừ. Chỗ này được Chỗ, này được bao bao nhiêu anh nhỉ? Mười mấy cân nhỉ? Hôm, hôm qua em bảo nhỉ? Chưa, em chưa cân nhưng À chưa cân à? Có thế cân cân, cân, cân ờ, anh ấy bụng. À? Thì cái này là bà con phải đi chọc về đấy về anh cũng như là những vách đá nó khó lấy cực kỳ luôn để mà ấy ví dụ nó nằm ở cây hoặc lấy không cứ cân cả cái chậu luôn thì chị mình trừ sao không cân cả chậu nhấp chậu lên không chỉ nhấp lên túi ra trừ nhưng mà cái này không không chuẩn đấy không ừ, ờ, ừ chỉ chỉnh lại cân chỉnh lại cân đấy thì à, Giang lên trực tiếp với lại anh Sơn để mình lấy những hàng mà cho mọi người ấy. Đang mà mua mà đặt hàng ấy nó phải lấy cái chất lượng là mình đặt lên hàng đầu thì sẽ có một ngày nào đó hôm nào mà bọn em đi bắt những cái tổ kia có thể điện trước cho anh nhá để anh đi ờ, cùng mọi người ấy vâng, vâng. nhấc túi lên anh trừ đi anh nhấc túi nhấc túi lên tóm nhấc lên anh trừ 14 cân rồi à 14 cân rồi nó nhấc mạnh lên bảy lạng tám bảy bảy lạng tám tám lạng tám lạng chưa tám lạng rồi tuyệt vời Đấy cho em uh, Hòa với anh Sơn là để để uh, đi uh, lắm mọi người ạ. Lấy mật về với hai ở Giang không đi vào rừng cùng anh em để để đi ghi hình nữa thì Giang cũng uh, chia sẻ chia sẻ với em Hòa là vào đầu mùa của tháng 3 này thì mật nó hơi vàng nhạt một chút đấy và nó không đậm vào cái cuối ờ, vụ tháng 7 tháng 8 thì nó rất là màu nó hơi sẫm sẫm đó là mật ong khoái vâng nên là nhiều cô ba anh chị mà phải lên rừng ấy đi cùng bà con thì mình mới mới biết được này xem à có nghĩa là ờ, nghe nên ấy là chưa chưa đi xem đúng không hả nếu là mình chưa đi đúng không chưa đi ừ. nghe em em rể mà thế thôi chứ ờ à, em rể mình à vâng. à thế hỏi xem nó nó chưa đi bác thì ờ ờ nhưng phải đi xa đấy anh có đi được không đúng rồi <laughs> có phải gần gần đường đâu ờ à. ở trên này còn tối mà xa thắt cao quá wow có vẻ là vào vào trong uh, cái cái khu cánh rừng mà mà lên ờ, ấy đúng không đỉnh chóp chóp đấy đúng không và cho anh em làm lấy thảo quả đúng không nương thảo quả đúng không thì kia là ngay cái suối đập búng đầu suối đập búng ấy à cái thác ấy à vâng thác à. muốn đi cùng bà con lắm để mình anh. muốn ghi hình luôn ờ ghi hình luôn vâng, để cho đơn giản vâng. bảo hiểm khám ừ Xe tuyến nào đi tuyến đấy? Với uh, bà con thì mình rất là tin tưởng để bà con làm ăn là không không nói dối không không ấy đâu. Và đấy chắc nó truyền nước thì nước cho đấy. Rồi cho cho vào đúng rồi, à, cho vào túi. Mật này. Đi cho. Đấy khai đi. khanh được. Trứng này anh xem là bà con à, hai ông cụ bà ở dưới này là hay ăn muối hay ăn súp nhỉ chị nhỉ? Chị có biết không? Cái gì nó cũng ăn. À, nè. À, nè nói chung là trên này đồng bào người giao này nói tiếng kinh tốt hơn nhưng ông bà ở dưới là hình như tiếng kinh không biết mấy nhỉ chị nhỉ không nói được nhỉ chị cũng là người giao à vâng giao thì giao giao, giao phay Thế chị thử nói một tiếng một câu giao em nghe xem Ví dụ như là đi chơi là nói như nào Mình dạo Mình dạo ừ. Em nghe hiểu Đi à, chơi À cũng cũng dạ. giống giống hòa Vâng, nhưng mà kiểu đấy nói nó nhẹ nhàng hơn một chút à. Em nói là nó nặng hơn Nặng ừ. ừ bên em là nói kiểu đi chơi là mì kêu à. mì thấy mì lẻ à À, anh lấy cả thùng được mà ở ờ, à, cho bà đi Ê, thùng đường ờ, gói thì lấy nhiều gói thôi đây là đi cùng em Hòa em Hòa là người giao ở bên Lạng Sơn có qua xưa Giang cũng nói rồi đấy ở nhà Giang ấy có kênh YouTube ở ờ, Hòa Vlog tí nữa một chút nó xuống nhờ em phiên dịch em là có nói chuyện với ông bà lùng ngục lấy hết à, trộm hết đúng không đây là nguy hiểm lắm À, muối 19 anh lấy chưa nhỉ? Đây rồi Chỉ ông bà ở một mình mà 25 nghìn Dầu ừ. ăn cũng có rồi chị Ở à, đấy có. Già đấy, già vẫn còn nhớ dầu ăn Có dầu ăn không chị? Dầu ăn Dầu ăn đấy Đúng rồi, già già nó đúng đấy Chắc có chắc tìm là tìm ra tìm này <laughs> chị bán hàng chị còn bảo chắc có không để ý sợ không để hết rồi chắc hết thật rồi hết rồi Ồ, thế là ờ. hết dầu ăn thật rồi. không đi lấy hàng được. Dạ, còn, còn nhớ đây là dầu ăn thật đấy. Đúng rồi, trên này vùng cao. Ừ. Các bạn thấy xem con. Đấy thì uh, mấy anh em với anh Sơn là cũng mua quà cho hai ông bà. Thì xuất quà này là của cô, à của chị Mai Trương ở bên Mỹ nhá có dặn Giang mà đợt trước là Giang lên ghi hình chia sẻ hoàn cảnh của ông bà không có con đấy lùn nhà dưới ngay dưới này thôi còn số tiền thừa thì còn lại thì ờ, anh Sơn ờ, trao trực tiếp cho ông bà để ông bà có thể ờ, mua thực phẩm ăn hàng ngày trang trải Tí nữa Hòa ờ, thử vào nói chuyện với ông bà nhé Vâng ạ em... Nói với ông bà là kiểu quà ở bên Mỹ của của chị Mai Trương Mai Trương ạ Ừ, vâng. Mai Trương Người Hoa gốc Việt, người Việt gốc Hoa Sinh sống ở bên đấy Vì trước khi mà Giang ờ, lên Hà Giang thì chị mới điện nhắn tin cho Giang Đây cái ngôi nhà đây Chắc là ông bà ở nhà thôi Đi ra bà, đi ra bà vâng, Cái góc này nhìn Hóa vào vào nói chuyện ông bà tí Ô, ông bà ra ăn cơm Con vào ông bà nhá Con chào bà nhá Con chào ông nhá Đấy bà cũng uh, tuổi cao cũng dùn đã à, bà đang ăn cơm à Ô ông bà đang ăn cơm đấy, đấy. Bà cứ ngồi cũng được mà đấy, Bà cũng không làm được đấy không Khổ lắm thương lắm Ông bà chụp ảnh á ờ, ông à, chụp ảnh à ông đang nói chụp ảnh à? à, à ông đang nói là chụp ảnh à à, à bà năm nay cũng cao tuổi rồi mà anh sơn ạ còn ờ, bà bà năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ hôm ấy à đây thử hỏi xem nhé ờ, hỏi xem nào em nói tính sao được rồi cô á cô à? mà chị hàng á tôi mà chị hàng á tôi nhìn tôi nhắn ngay vậy của tôi Đến chữ 80 rồi Đấy ừ. Ba 80 tuổi rồi ừ. ừ. Ông mà chuyển hàng ông là ừ. Ông mà chuyển hả À ông à nặng tài tay nặng tay cô Mai Trương của Mỹ Ừ. À, bữa này à, mà xuất quà gửi tờ tài to phun bữa to này anh sơn này to quà tỏ tiền này hai bà vâng. Nành tè hé hé cú, hé ông. À. Ông này, quà này. Bà, bà. chào chào trong bà. Chào con này. Ông. Ờ à, con để để cái ông bà. Ờ. Này mì mì tôm ô. Ừ. Ờ, mắm muối, nhưng không có dầu. Dầu để đang không mua được xong là hơi liu la mắm mắm mắm phun mắm mắm tao tụ ừ Em thử hỏi ông bà là có biết cách ờ, nhận biết đồng tiền và tiêu tiền không? Ừ. Vâng. Ừ. Quá là cú đi nồng nhàn mày. Ừ, đi nồng nhàn à. Vâng. À. Cũng cũng nhàn nữa nay ờ, Chào cô nhá. Cô Mai Trương này vâng, ừ. gửi nhàn he cú. À, cất cất cho ông bà. À, bà ấy nồng mày. đang hỏi bà là biết dùng bà à À, em chào cô nhá, vâng. Cô lại Dạ. Ông cô lại như tại Nhằm sinh cho ông già. Dạ. Ừ, đấy căn nhà cũng lụp dạ. sụp này thôi. Không có nhà vệ sinh đâu anh ạ. Cái nồng nhàn lỏ không có anh Hòa đang hỏi là bà có biết nhận đồng tiền đúng không ấy? Bà ấy đồng nhàn mấy? để tí nữa anh Sơn à, trao tiền mặt cho ông bà để xuất quà này cô à, chị cô gửi một triệu ờ. còn tiền thừa là một triệu thì uh, chị ấy gửi cho răng một triệu vào cho ông bà ấy, thì mua mắm muối mì chính mì tôm cô Mai Trương ở ờ, Mai Trương bên Mỹ một triệu muối hai 2 triệu ờ. mua hết 240 rồi còn tiền thừa đấy là thừa trăm sáu ờ, dạ, đấy đưa cho Sơn uh, giao trực tiếp đưa cho bà Ừ. Con này à, cô Mai chưa Cô dưới đấy để mua đồ ăn hàng ngày à, Một triệu à. Đấy, phun ừ. à, to ờ, mắm muối cái này mình chính mì tôm bôi liu ít bạch, ít ừ. bạch phẩy lá Ừ. Ở chả mày siết bài lụa ừ. Siết bài lụa Đấy Ồ. Hết 240 bây giờ còn hai uh, siết bài lụa Phun này phun mơ gửi hai bà ô Mới 240 ừ. còn 760 gửi cho ông bà để ông bà tiêu dần đấy <laughs> Đấy ông bà đấy Ờ đấy bà cầm bà cất cho con đúng rồi anh Sơn cất cho bà kéo cất Cất đây Cất cất cất và biết nghe bảo à. biết dùng tiền à. thế ông năm nay là cũng gần 90 nhỉ ông cũng lớn tuổi ông ờ, ông chuối ông à ừ. ừ. ông ông chuối này con đấy đấy trong căn nhà của ông bà thì ở một mình không có con cháu mọi người ạ ừ. đấy trong căn nhà thì cũng ờ, bé nhỏ này thôi nhà cũng sắp siêu vẹo rồi tiền thừa thì mình cũng bảo anh Sơn là gửi lại cho ông bà để mua mắm muối mì chính ờ, em dặn ông bà bảo mua mắm muối mì chính hàng ngày ờ. sinh hoạt em hỏi bà bệnh tay run này lâu chưa à Sơn hỏi tay qua cú ừ. này ừ. của điền này lào cái lào nó cái cút của điền điền lào này là cây nó lào lạ à ừ. à bỏ lâu chừng hàng luôn 10 năm rồi đợt à. mình run run tay là 10 năm à. là bị Bắc Kinh Sơn rồi Bắc Kinh Sơn đúng rồi nó có cái bệnh đấy Bắc Kinh Sơn cầm như kiểu bí thư già ấy nhỉ cũng cũng bị sao người già bị bị nhiều hơn à đây à. người già bị nhiều hơn này à, ông thì trên 90 ông ngồi nó hay như thế đây đây tí nào không biết nói đâu ông ngủ thoại chả máy ừ. Ông ừ. muốn thay máy Bà 80 Ông cũng em Tay 90 tuổi <laughs> Bà bị nhẹ bà ừ. Cô nó kéo ở đó Không mình đâu, mình thì bên kia à, Thế ông bà nhận cho con vui nhá à, Ông bà cố gắng nhá Vâng, bà rất là tươi Bà đây Thế bà bà ăn cơm đã ăn dở đấy à, Bà đang ăn cơm dở Cô nhìn chuốc quá Nhìn chuốc, nhìn chuốc đó Ông bà cứ ăn cơm đi à, Có món gì nhá Sơn có hỏi về bệnh của ông bà thấy kiểu cũng bác Sinh Sơn nó cũng ở cái bệnh lý từ hơn 10 năm rồi nên em em Hòa có hỏi thì cũng ờ, rất là may là em Hòa người tổng giao bên làng Sơn nhưng mà cái răng ở đây à nhưng mà cho củi ông bà thì với ông bà không làm được gì ấy lớn tuổi rồi ấy à, cũng ờ, được trợ cấp của nhà nước là một hai trăm nghìn hàng tháng gì đó và mua thức ăn thôi À. đúng rồi thế là đây là cái giường của ông bà ngủ hàng ngày giường hạnh phúc hôm nào giang mà rảnh rảnh có thể mình vào đây cho ông bà cái chăn nhà giang rất là nhiều chăn không không dùng đến vâng làm chung mà không có con cháu mà <laughs> <laughs> là ở với nhau từ lúc đấy là lâu lắm rồi ông bà lấy lấy nhau là không có con này cô nhỉ đúng không không có con đấy nhỉ ông bà không có con đấy ừ, vâng hôm trước là giang có vào cùng với em dơ là công an viên ở thôn ờ, ngon lành tà lành này này thì ờ, giang mới biết được ờ, mọi người chia sẻ vâng đến hoàn cảnh của, của ông bà ừ. Thế thì ờ, Giang ờ, vào đây ờ, một là gửi cùng anh Sơn với em già, em Hòa là gửi xuất quà của chị Mai Trương ở bên Mỹ cho gia đình. Cùng họ với em. À, à, bà... à đây à, cùng họ với em à? Vâng. À, em họ hỏi à? À. Bàn Phúc Vân. À em cũng họ bàn nữa. Ông Vân. Bà hơn ông 3 tuổi, 4 năm 48 cụ lý cụ nghìn cụ nói cụ cụ hơn ờ, hơn bà ba ba tuổi hơn nhà ba tuổi ừ, thằng nào thấy ờ, ông ở ấy hơn thế tám mấy bà tám mươi thì ông ờ, tám ba tám tư ừ. cũng khá là cao tuổi đấy nhỉ yeah. ờ. ông này cùng vô tình hôm nay thì đến à. đây là ông này cùng họp đấy à. tôi, tôi chắc là anh em mình cũng về đâu nhỉ anh sơn nhỉ quá thôi thế mà con về nhá ông nhá ông bà nghỉ nhá Ừ. nó con về từ về nói tiếng giao nói nào à? cô đô lão á ô ừ cô đô lão là ô à. ở chung bà mạnh khỏe vậy thời gian cũng à, thay mặt ông bà ừ. xin à, gửi lời chân thành cảm ơn tới chị Mai Trương ở bên Mỹ ờ, xuất quà là gửi cho ông bà là một triệu mở Giang mua mắm muối gạo mà còn bao nhiêu số tiền thì mình sẽ gửi lại cho ông bà để ông bà mua thức ăn dần đấy à, xin chào tạm biệt hẹn gặp lại à, tất cả mọi người ở những video sau nhé